Và trong bài này thì có hai ý lớn. Đấy, ý thứ nhất là liên quan đến cái sự nhiễm điện của các vật, điện tích và điện tích điểm. Vậy thì trước khi đi vào tìm hiểu bài ngày hôm nay thì các em à, cùng cùng nhau xem một cái clip như sau. Đây là chúng ta dùng thước và chúng ta trà vào bao tay, à, cọ sát vào bao tay. Thì sau khi cọ sát vào bao tay thì thước của chúng ta à, có thể hút được các cái vật nhỏ hơn là có hút được các cái màu giấy vụn hoặc các sợi tóc đấy là cái là thí nghiệm là các em để xem trên à, clip sau đấy nhé đấy. đấy. Sau khi chúng ta cọ sát vào bao tay thì các em nhìn thấy là thước của chúng ta à, đang hút được các cái mẩu giấy vụn đúng không? À, thước đã hút được mẩu giấy vụn nhé. Đây là cái à, thí nghiệm thứ nhất. Thí nghiệm thứ hai này. Về thí nghiệm đối với Ờ, cái dòng nước hoặc là một sợi sợi chỉ Đấy, sau khi là chúng ta cọ sát thì thước của chúng ta cũng làm cho cái ờ, sợi chỉ chúng ta bị cong đi hoặc là nó chỉ lệch đúng không lệch so với cái phương thẳng đứng đúng không Đấy. hoặc là chúng ta để làm thí nghiệm tiếp theo đối với một cái lon coca hoặc là bia Đây, sau khi nó cọ sát Đấy, sau khi mà chúng ta dùng thước cọ sát vào uh, ờ, bao tay nhé hoặc là vào một cái uh, khăn Đấy. rồi Đó, chúng thấy ngay là sau khi mà thước chúng ta cọ sát vào khăn thì thước đã hút được đúng không? Đã làm cho cái lon bia chúng ta được di chuyển. Được chưa nào? Rồi vậy thì sau khi mà tìm hiểu hai hoặc là ba clip thì chúng ta sẽ rút ra được một cái khái niệm là các vật nhiễm điện là các vật như thế nào, đúng không? Đấy, nhá. đây chúng ta sẽ rút ra một cái chú ý này. Đó là khái niệm của các vật nhiễm điện. Vậy thì các vật nhiễm điện là các vật mà có thể là hút được các vật khác sau khi cọ sát hoặc là sau khi tiếp xúc Đấy, là cái, cái thì em cần chú ý phân biệt ở đây là các cái hiện tượng là cọ sát và tiếp xúc cọ sát nghĩa là chúng ta phải làm cho hai vật là trà lên nhau đúng không Đấy. còn à, tiếp xúc thì các em chỉ cần đặt vật này lên vật kia thì chúng đã tiếp xúc nhau rồi Đấy, chú ý phân biệt giữa hai cái nhé là cọ sát và tiếp xúc rồi và đi sau khi mà cọ sát hoặc là sau khi mà tiếp xúc thì các vật đó chúng sẽ có điện tích đúng không? À, hoặc sau khi cọ sát hoặc là sau tiếp xúc thì các vật đấy sẽ có tên gọi như thế nào? À, thì chúng ta cùng sang vật à, mục hai nhỏ đó chính là điện tích và điện điểm. Thế thì điện tích, thế thì nhắc điện tích thì trước khi chúng ta đi tìm hiểu về điện tích thì à, chúng ta đây trước khi nhắc điện tích nhé thì